chưa được nghe chưa được nói chưa được biết hơi ấm vòng tay của mẹ con chưa được thấy chưa được khóc chưa được nắm chưa được một lần thấy cha con không tuổi thơ không được yêu không được thương không được như bao người chỉ có đau thương có đau thương nơi con tìm đến không ngày nắng không ngày gió chỉ toàn màn đêm quanh mình không gian lạnh quá đi về đâu nơi vực sâu cha mẹ đừng rời bỏ con con hứa sẽ ngoan con sẽ thương con sẽ yêu mẹ cha suốt đời chỉ là niềm đau vẫn mãi là niềm đau mẹ cha ơi hãy cho con được sống con muốn thay đôi tay cha nâng niu tuổi thơ con mẹ cha ơi hãy cho con được sống con muốn trong giấc mơ có tin dù mẹ à ơi mà vì sao con đau con đau lắm ai nỡ sẽ tan xa từng ước mơ của con con chưa kịp nói con chưa kịp nói tìm đến không ngày nắng không ngày gió chỉ toàn màn đêm quanh mình không gian lạnh quá đi về đâu nơi vực sâu cha mẹ đừng rời bỏ con con hứa sẽ ngoan con sẽ thương con sẽ yêu mẹ cha suốt đời chỉ là niềm đau vượt mãi là niềm đau mẹ cha ơi hãy cho con được sống con muốn thấy đôi tay cha nâng niu tuổi thơ con mẹ cha ơi hãy cho con được sống con muốn trong giấc mơ có tin dù mẹ à ơi mà vì mẹ cha ơi hãy cho con được sống con muốn thay đôi tay cha nâng niu tuổi thơ con mẹ cha ơi hãy cho con được sống con muốn trong giấc mơ có tin dù mẹ ơi mà vì sao con đau con đau lắm ai nỡ sẽ tan ra từng chưa kịp nói con chưa kịp nói con thương cha mẹ